Thưa quý vị, trong chương mục chính luận ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của Lê Duẩn trong chiến tranh biên giới năm 1979, bài chính luận của tác giả Trần Trung Đạo. Lê Duẩn sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907 tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị học lực của Lê Duẩn cấp tiểu học. Họ Lê tham gia một số tổ chức chống thực dân Pháp trước khi tham gia đảng Cộng sản năm 1930. Chỉ trong vòng một năm sau, năm 1931, Lê Duẩn đã trở thành ủy viên tuyên huấn xứ ủy Bắc Kỳ. Ông bị bắt, bị đày ra côn đảo. Ra tù, Lê Duẩn làm bí thư xứ ủy Trung Kỳ. Đến năm 1940, bị bắt và bị đày đi côn đảo lần nữa cho đến tháng 8 năm 1945. Sau thời gian làm việc bên cạnh Hồ Chí Minh tại Hà Nội, cuối năm 1946, Lê Duẩn vào Nam chỉ đạo bộ phận miền Nam của Đảng Cộng sản. Đến năm 1957, Lê Duẩn được điều ra Bắc và từ đó đóng những vai trò quan trọng trong guồng máy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong chức vụ bí thư thứ nhất rồi tổng bí thư cho tới khi chết ngày 10 tháng 7 năm 1986. Trước năm 1954, Khác với các lãnh tụ cộng sản như Hồ Chí Minh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan có quan hệ gần gũi với giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc và nhiều dịp sang Trung Cộng, thì địa bàn hoạt động của Lê Duẩn lại là ở miền Nam. Trong thời gian mặt trận Điện Biên Phủ không có Lê Duẩn, khi Hiệp định Geneva ký kết, Lê Duẩn đang ở tại tỉnh Hậu Nghĩa. Đó cũng là lúc y nhận được lệnh của Hồ Chí Minh vào thẳng miền Nam để tái lập các tổ chức cộng sản và giải thích với họ về Hiệp định Geneva. Vậy Lê Duẩn có chống tàu không? Lê Duẩn được biết như là một lãnh tụ cộng sản có khuynh hướng chống tàu. Quan điểm chống Tàu của họ Lê dựa trên chủ nghĩa dân tộc cực đoan quá khích hơn là học từ kinh nghiệm quốc tế về địa lý chính trị của một nước trái độ. Trong bàn giao quốc tế, ưu tiên tối thượng của một nước nhỏ nằm bên cạnh một nước lớn là bảo vệ cho bằng được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và tránh chiến tranh khi mà chưa đủ thế quốc tế và lực quốc nội như khi Thổ Nhĩ Kỳ vừa được độc lập vào năm 1921 và bị các cường quốc châu Âu bỏ rơi, nền dân chủ thì chưa đủ mạnh. Tổng thống Mustafa Kemal đã phải làm bạn với Vladimir Lenin để làm chi? Theo như lời ông thì chủ quyền của Thổ sẽ không bị tổn thương cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay được với Mỹ tháng 3 năm 1947. Các nước nhỏ tồn tại nhờ dựa vào các liên minh và các lãnh đạo sáng suốt biết liên minh nào đáng tin cậy và liên minh nào không đáng tin cậy. Các lãnh tụ Cộng sản từ Lê Duẩn trước đây cho tới Nguyễn Phú Trọng ngày nay đều không có làm được điều đó vì quyền lợi của đảng và quyền lợi của dân tộc không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Mối quan hệ giữa Lê Duẩn và Mao Lê Duẩn gặp Mao Trạch Đông ba lần. Lần thứ nhất tại Vũ Hán năm 1963, lần thứ hai là vào tháng 8 năm 1964 và lần thứ ba vào tháng 5 năm 1970. Sau chiến tranh biên giới năm 1979, Lê Duẩn dưới bút danh là đồng chí B kể lại thái độ chống tàu của ông ta trong một lần đối đáp với Mao như sau. Đối với Việt Nam, họ không dám nói thẳng về việc di dân như vậy. Tuy nhiên, ông ta, ông Mao ấy, nói với tôi rằng các đồng chí có thật người Việt Nam đã chiến đấu và đánh bại quân Nguyên hay không? Tôi nói đúng. Thế có thật là các anh cũng đánh bại cả quân Thanh nữa phải không? Tôi đáp đúng. Ông ta lại hỏi, và cả quân Minh nữa đúng không? Tôi trả lời, đúng. Và cả các ông nữa, tôi cũng sẽ đánh bại các ông. Ông có biết như thế không? Tôi đã nói với Mao như vậy đó, và ông ấy nói đúng đúng. Mao Trạch Đông muốn chiếm Lào và chiếm cả nước Thái Lan, cũng như muốn chiếm toàn vùng Đông Nam Á, mang người đến ở đó thật là phức tạp. Thái độ kiêu ngạo hay những phát biểu nước lớn của Lê Duẩn dù sao cũng chỉ giới hạn trong lời nói. Thực tế hành động chính trị mới là tai họa. Những biện pháp cực đoan chưa cần thiết của họ Lê như xua đuổi Hoa Kiều bên cạnh các lý do khác đã dẫn đến sự căng thẳng trong bang giao giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc và hậu quả là cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 cùng xét tới quan hệ giữa Lê Duẩn và Đặng Tiểu Bình. Lê Duẩn không giấu thái độ chống Trung Cộng, nhưng cũng không xem đó là một ưu tiên. Mục đích chính của Lê Duẩn là vận động phe Cộng sản quốc tế để thống nhất Việt Nam bằng súng đạn và thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa làm tiền đề cho chủ nghĩa Cộng sản trên toàn cõi Việt Nam như đã khẳng định trong đường lối của đảng. Vì mục đích cộng sản hóa Việt Nam, Lê Duẩn đã sẵn sàng chấp nhận không những 100.000 quân mà ngay cả nửa triệu quân của Trung Cộng được đưa sang Bắc Việt cũng không sao. Lê Duẩn khẳng định điều này trong buổi tiếp xúc với Đặng Tiểu Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 4 năm 1966 như sau lo ngại về sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với Việt Nam. Chúng tôi muốn trình bày thật sáng tỏ và chúng tôi không có lo ngại gì về vấn đề đó. Hiện nay có hơn 100.000 quân Trung Quốc tại Việt Nam, nhưng chúng tôi nghĩ bất cứ khi nào có một biến cố trầm trọng xảy ra, có thể cần tới 500.000 quân. Sự giúp đỡ này là từ một nước hữu nghị. Chúng tôi nghĩ rằng với tư cách một nước xã hội chủ nghĩa anh em, Trung Quốc có thể làm điều đó. Phát biểu của Lê Duẩn cho thấy chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam không quan trọng bằng Cộng sản hóa Việt Nam và Tổ quốc không cao hơn đảng Cộng sản. Mặc dù có thái độ chống Trung Cộng, và tin hai nước có thể dẫn tới chiến tranh lớn, nhưng Lê Duẩn không nghĩ Đặng Tiểu Bình tấn công Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Lê Duẩn và Đặng Tiểu Bình gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 29 tháng 9 năm 1975. Trong dịp này, vấn đề mấy trăm ngàn quân Trung Cộng đang đóng tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây được đặt ra. Theo Đặng Tiểu Bình, sở dĩ quân Trung Cộng với số lượng đông như thế đóng sát biên giới Việt Nam chẳng qua vì trước đây Trung Cộng đề phòng trường hợp Mỹ đổ bộ vào Bắc Việt như đã xảy ra tại Bắc Hàn. Họ Đặng cũng nói nếu phía Việt Nam cảm thấy đó là một mối đe dọa, quân đội Trung Cộng sẽ rút đi. Các đơn vị Trung Cộng sau đó đã thật sự rút đi. Qua thái độ của Đặng Tiểu Bình và việc rút mấy trăm ngàn quân Trung Cộng khỏi hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây làm cho Lê Duẩn yên tâm rằng tranh chấp giữa hai nước căng thẳng nhưng chưa đạt đến bước chiến tranh với quy mô lớn. Lê Duẩn đánh giá từng cá nhân trong giới lãnh đạo Trung Cộng. Lê Duẩn không thích Mao, một người có trái tim đại hán không đáng tin và còn tính chiếm cả Đông Nam Á. Họ Lê dành nhiều thiện cảm đối với Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Họ Chu nhiệt tình với ý kiến đoàn kết phe xã hội chủ nghĩa để ủng hộ Cộng sản Việt Nam dù Mao cho đó là việc không thể làm được. Năm 1977, Lê Duẩn chia sẻ với Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam rằng Hoa Quốc Phong là người không hiểu chúng tôi, nhưng Đặng đã đối xử với Việt Nam bằng sự hiểu biết sâu sắc. Trong thời gian đó, Lê Duẩn còn hy vọng Đặng Tiểu Bình sẽ thắng cuộc trong cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và nếu vậy thì tình hình sẽ cải thiện. Ngay cả sau chiến tranh biên giới năm 1979, Lê Duẩn vẫn nghĩ là đặng phát động cuộc xâm lăng chẳng qua là do áp lực của các phe nhóm khác trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và để khỏi bị kết án là xét lại, chứ bản thân họ đặng cũng không chủ trương như vậy. Sự thật như cả thế giới biết ngày nay, chủ trương đánh Việt Nam là chủ trương của Đặng Tiểu Bình và chính y đã chuẩn bị một cách chi tiết từng bước, từng giai đoạn, từng mặt đối nội lẫn đối ngoại cho cuộc chiến xâm lăng. Các bản tin Tân Hoa xã hàng ngày tố cáo Việt Nam khiêu khích nhiều nơi vùng biên giới, một chiến thuật tuyên truyền cổ điển trước khi bắt đầu một cuộc xâm lăng. Và Cộng sản Việt Nam bị bất ngờ về thời gian và quy mô binh lực Tài liệu nghiên cứu của Trung tâm National Foreign Assessment Center trực thuộc CIA tổng hợp vào ngày 5 tháng 3 năm 1979 cho thấy sự tranh chấp giữa hai nước diễn ra sau năm 1975 không chỉ vùng biên giới mà cả khu vực Vịnh Bắc Bộ và Hoàng Sa. Phi cơ chiến đấu của Trung Cộng nhiều lần vi phạm không phận Việt Nam bất chấp sự phản đối của phía Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam sau nhiều lần bị khiêu khích cũng đã đưa các phi cơ chiến đấu lên để bảo vệ không phận Cao Bằng, Lạng Sơn. Dù phi công Việt Nam kinh nghiệm và phi cơ cũng hiện đại hơn nhưng kém Trung Cộng xa về số lượng. Cộng sản Việt Nam do đó cũng tự kiềm chế vì không muốn mở rộng xung đột sang lĩnh vực không quân. Hà Nội tiến hành xây dựng các tuyến phòng thủ dọc biên giới dài 1.285 km và lớn tiếng công khai thách thức Bắc Kinh. Giọng điệu hiếu chiến, đánh bại thực dân Pháp, đánh bại đế quốc Mỹ và sẽ đánh bại Trung Quốc được lập đi lập lại trên các hệ thống truyền thông. Ngược lại với một Cộng sản Việt Nam kiêu căng, Trung Cộng đóng vai yêu chuộng hòa bình, ngay cả khi Đặng Tiểu Bình tính toán từng chi tiết nhỏ trong kế hoạch chiến tranh lớn sắp xảy ra. Nhờ đóng kịch một cách khéo léo, nên dù là kẻ công khai xâm lược, ngoại trừ Liên Xô và trừ hầu Cộng sản Đông Âu, không một quốc gia tự do dân chủ nào kết án Trung Cộng xâm lăng Việt Nam. Các đụng độ nhỏ dọc biên giới kéo dài cho đến ngày 13 tháng 12 năm 1978 và đó cũng là ngày lần đầu tiên hai chữ trừng phạt xuất hiện trong một bản tin chính thức của Trung Cộng. Cũng theo tài liệu của CIA, vào ngày 7 tháng Giêng năm 1979, Cộng sản Việt Nam đã biết Trung Cộng tập trung các đạo quân lớn dọc biên giới. Cộng sản Việt Nam vẫn cho các động tác đó chỉ nhằm hù dọa. Một tuần lễ trước ngày Trung Cộng tấn công, một viên chức Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vẫn cho rằng Đặng Tiểu Bình chỉ đánh võ mồm thôi. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng bí thư Lê Duẩn nghĩ rằng Đặng Tiểu Bình không hay, ít nhất là chưa đánh Việt Nam. Họ tin đến nỗi mang cả một phái đoàn quân sự hùng hậu sang Campuchia trước ngày 17 tháng 2 năm 79 để nhấn mạnh yếu tố quân sự trong ban giao giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Campuchia. Vào tuần lễ trước đó, phần lớn các đại đơn vị thiện chiến của quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn còn phối trí trong mặt trận phía Tây Nam. Quân đội Cộng sản Việt Nam chỉ có khoảng 5 sư đoàn trải dài một phòng tuyến trên 1.200 km. Tương quan giữa Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam là 6 đánh 1. Riêng tại mặt trận Lạng Sơn, Trung Cộng dùng 9 sư đoàn để tấn công một sư đoàn chủ lực duy nhất của Cộng sản Việt Nam, đó là sư đoàn 3. Theo tờ báo New York Times ngày 21 tháng 2 năm 1979 viết rằng, việc ký hiệp ước quan trọng đến mức một phái đoàn do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu vẫn tiếp tục ở lại Nam Vang sau khi Trung Cộng xâm lăng Việt Nam. Ý nghĩa quân sự của hiệp ước còn được nhấn mạnh với sự hiện diện của tướng Văn Tiến Dũng. Dương Danh Di, cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu thừa nhận rằng trong bối cảnh trên, cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu ngày 17 tháng 2 năm 1979 do nhà cầm quyền Trung Quốc mà người chủ xướng là Đặng Tiểu Bình phát động. Về tổng thể, không bất ngờ đối với chúng tôi, nhưng về thời gian cụ thể và nhất là về quy mô binh lực mà Trung Quốc sử dụng thì quả là đã không tính tới. Thái độ bình thường của Lê Duẩn trong buổi tiệc cưới của Lê Kiên Thành, con trai của y, là thái độ của những lãnh tụ cộng sản từng trải, quá quen với giết chóc Lê Kiên Thành kể, đặc biệt nét mặt của cha tôi rất bình thản, không hề để lộ hoặc có thể là không có cảm giác âu lo hay căng thẳng gì. Dù anh ta cũng thừa nhận rằng tôi thoáng thấy sự căng thẳng trên gương mặt của những lãnh đạo đơn vị và quân chủng không quân. Lý luận cho rằng Lê Duẩn tin tưởng các lực lượng dân quân thuộc các tỉnh biên giới và vài sư đoàn có khả năng bảo vệ đất nước là ngụy biện. Họ chiến đấu một cách anh dũng nhưng về nhân lực và vũ khí họ không phải là đối thủ với gần nửa triệu quân chính quy Trung Cộng. Nếu Lê Duẩn đánh giá đúng đường đi nước bước của Đặng Tiểu Bình và tình báo Cộng sản Việt Nam hoạt động có hiệu quả, nhiều ngàn thanh niên Việt Nam đã không chết, Lạng Sơn đã không bị sang bằng, hai tiểu đoàn bảo vệ thị trấn Đồng Đăng đã không phải hy sinh đến người lính cuối cùng sự đáp ứng của Liên Xô. Trong diễn văn chào đón phái đoàn Lê Duẩn vào tháng 9 năm 1975, họ đặng gián tiếp kết án chủ nghĩa bành trướng Liên Xô, trong khi đó Lê Duẩn tiếp tục quan điểm cố hữu xây dựng sự đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa. Lê Duẩn và phái đoàn rời Bắc Kinh hai ngày sớm hơn dự định, không kèn, không trống, không có tiệc tiễn đưa, không có hứa hẹn trong một thông cáo chung – Quan điểm giữa hai đảng về Liên Xô vốn khác biệt đã tạm thời gác lại trong chiến tranh nhưng trở thành sâu sắc sau khi chiến tranh chấm dứt. Khác với chuyến viếng thăm Bắc Kinh, Lê Duẩn và phái đoàn đến thăm viếng Moscow vào tháng 10 năm 1975 được đón tiếp một cách trang trọng. Một kế hoạch hợp tác kinh tế giữa Cộng sản Việt Nam và Liên Xô giai đoạn năm 1976 cho đến năm 1980 được đề ra – hợp tác Liên Xô và Cộng sản Việt Nam mở đường cho việc Cộng sản Việt Nam trở thành hội viên chính thức của Hội đồng Tương trợ Kinh tế, một tổ chức hợp tác kinh tế do Liên Xô chế ngự. Tháng 11 năm 1978, Cộng sản Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Hiệp ước này dưới mắt Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam chính thức chấp nhận là một chư hầu phương Đông của Liên Xô và Cộng sản Việt Nam từ đó được xem như là kẻ thù của Trung Cộng. Sau các hiệp ước này, viện trợ kinh tế của Liên Xô dành cho Cộng sản Việt Nam gia tăng rõ rệt. Liên Xô tham gia vào 30 đề án với 30% thuộc khu vực kỹ nghệ. Các công ty với sự tài trợ của Liên Xô đã sản xuất 47% điện lực, 54% chì, 85% than đá, 30% xi măng, 100% các khoáng chất apatit, superphosphate, axit sulfuric và dụng cụ cơ khí. Liên Xô cũng cung cấp 2.000 km đường dây điện cao thế, chiếm 56% tổng số hệ thống mạng điện của cả nước. Ngoài ra, rất nhiều khoản viện trợ khác về các lĩnh vực kinh tế. Nhưng ngoài các hợp tác kinh tế, trong chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 thì Liên Xô không thực thi đúng mức các điều khoản khác về quân sự và phòng thủ ghi trong Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Quân số của Liên Xô đóng tại biên giới phía Bắc quá ít, không đủ tạo nên một mặt trận tương đương với mặt trận biên giới Việt Trung. Đặng Tiểu Bình đã đánh bạc và đã thắng vì không có những động binh đáng kể của Liên Xô. Trong lúc Lê Duẩn hy vọng Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác sẽ làm nhụt chí Đặng Tiểu Bình, các phản ứng của Liên Xô rất giới hạn và Đặng Tiểu Bình không hề nhụt chí. Hành động cụ thể nhất của Liên Xô là đưa một lực lượng đặc nhiệm gồm 15 tàu chiến vào Biển Đông vào ngày 8 tháng 2 năm 1979. Nhưng phần lớn lực lượng này chỉ nhằm thu nhặt tin tức tình báo hơn là chiến đấu. Khi sự chiến bùng nổ, các phi cơ vận tải quân sự của Liên Xô giúp vận chuyển vũ khí, đạn dược và các máy bay thám thính được gửi tới khu vực để thăm dò tin tức. Ngay ngày hôm sau, Liên Xô cho biết họ có thể thực thi các cam kết trong Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Nhưng đó chỉ là tin đe dọa nhằm thăm dò phản ứng của Trung Cộng thôi. Năm ngày sau, ngày 22 tháng 2, Liên Xô chính thức thông báo sẽ không can thiệp vào xung đột quân sự. Kết luận, Liên Xô sụp đổ vào tháng 12 năm 1991. Sau hiệp ước bí mật tại Thành Đô, Cộng sản Việt Nam quay về với cội nguồn Trung Cộng. Dòng nước đỏ trôi đi rồi lại trôi về. Tròn một chu vi anh em, thù hận và trở lại anh em. Khác chăng, chu kỳ đó được lót bằng thân xác, máu xương của hàng triệu tuổi trẻ Việt Nam. Thân xác họ gửi lại ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Vị Xuyên như đã gửi lại dọc Trường Sơn trước đó. Họ chết cho Tổ quốc hay không thì tùy thuộc vào góc nhìn và trình độ nhận thức của mỗi người. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu không có ý thức hệ cộng sản, họ đã không phải chết. Thế giới đã thay đổi, những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và cách mạng xã hội đã nâng cao nếp sống và cách suy nghĩ của con người. Những quốc gia Phi Châu cách đây không lâu điêu tàn vì nội chiến hay chịu đựng nạn đói chưa từng có như Botswana, Senegal, Tunisia nay đã trở thành những nước tự do dân chủ kiểu mẫu. Họ có lẽ vẫn còn nghèo nhưng không ai dám gọi người dân Botswana, Senegal hay Tunisia là lạc hậu. Việt Nam thì khác, Việt Nam lạc hậu. Một con người không làm chủ được chính mình là lạc hậu, là yếu hèn. Việt Nam thay vì bước tới cùng nhân loại, lại trở về thời kỳ 1950 lệ thuộc vào Trung Cộng cả về kinh tế lẫn tư tưởng. Mọi chế độ độc tài, Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Trung Quốc với các mâu thuẫn đối kháng bên trong mầm móng đương nhiên một ngày nào sẽ sụp đổ, nhưng không ai có thể trả lời là thời điểm nào. Chúng có thể tan rã ngày ngày mai và chúng cũng có thể lê lết suốt trăm năm. Người viết đã trình bày trong phần kết luận của bài Hiểm họa Trung Cộng, bài học Thổ Nhĩ Kỳ. Yếu tố duy nhất và quyết định vẫn là những người Việt còn quan tâm đến tương lai Việt. Không ai sống thay hay chết thay cho mình. Chính các thành phần dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước là lực lượng duy nhất nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng Cộng sản và cũng là lực lượng duy nhất có khả năng đưa Việt Nam ra khỏi bờ vực chiến tranh và đưa đất nước tới một tương lai sáng lạng cho con cháu mai sau các thành phần dân tộc không chỉ là những người đang công khai chống đảng, những người đứng ngoài cơ chế lãnh đạo, những người không cộng sản, mà là bất cứ ai nhận thức được manh tâm của chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng, bản chất sai lầm trong cơ chế độc tài đang thống trị Việt Nam và chọn lựa dứt khoát đứng về phía dân tộc. Thấy được con đường dân tộc phải đi và dân hiến tình yêu cho đất nước không bao giờ là quá trễ. Chọn lựa của thời đại ngày nay không chỉ là chọn lựa giữa dân chủ hay độc tài, nhưng quan trọng hơn thế nữa là mất hay còn, tồn tại hay diệt vong của một dân tộc.